đáng lẽ ra anh nên đặt liều mốc ở cao hơn anh đã chọn mốc có vẻ hơi thấp một chút thưa quý vị và các bạn những gì sắp xảy ra ngay sau đây sẽ rất rất quan gần chúng ta sắp đến với câu hỏi quyết định số 15 1 tỷ và anh đặng thanh hồng là người chơi thứ hai đến được câu hỏi này tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chúc cho anh đặng thanh hồng có thể phá kỷ lục của chương trình sẽ là người đầu tiên vượt qua câu số 15 và em kế hoạch thành công kế hoạch sẽ thành công ở câu hỏi số 15 và chúng ta sẽ được nhìn thấy một top prize winner đầu tiên và liệu top prize em winner đó có xuất hiện hay không tất cả sẽ quyết định vào câu hỏi quyết định số 15 câu hỏi như sau ai là người đã nói câu Paris is well worth the mass Paris rất xứng đáng với một khối lượng lớn A. Louis thế kỷ đời thứ 16 B. Henry đời thứ tư C. Napoleon hay D. Genie the Bây giờ anh không có quyết định liều anh không hiện tại thì 500 triệu đang là phần phụ kỷ lục của chương trình và bạn tiêu chuẩn anh đã thiết lập nhưng chúng ta rất hy vọng sắp sắp sẽ được thấy có thể một chút nữa thôi chúng ta sẽ được thấy một người người đầu tiên chạm lên đỉnh vinh quang và trở thành người tinh tế của chương trình bây giờ em xin hỏi anh Hồng là anh có quyết định chơi tiếp hay không hay là anh quyết định dừng ở đây anh đang ân cưng thôi đây thực sự là một câu hỏi đủ khó cho anh Hồng khó khó đây không có thể mình suy nghĩ bây giờ anh đang đặt trên vai của mình rất nhiều đang đặt trên vai anh phải là rất nhiều khán giả trong dõi chương trình à. liệu anh có thể là người đầu tiên vượt qua câu 15 hay không bây giờ anh có hai con đường một là anh chơi tiếp hai là anh ra về với 500 triệu bây giờ đưa ra quyết định của mình chơi tiếp hay dừng anh sẽ dừng cuộc chơi ừ, người vâng, chơi đã quyết định dừng cuộc chơi tại đây chúng ta hãy dành cho anh hồng một trăm vỗ tay thật lớn còn rồi rất tiếc chúng ta vẫn chưa thấy được người vượt qua cột số 15 nhưng thực sự anh Hồng đã đem lại cho chúng ta một cuộc chơi quá gay cấn quá hồi hộp đến tận câu hỏi này một lần nữa em chúc mừng anh khi anh đã quyết định dừng ở câu hỏi số 15 này và anh đã có trong tay phần thưởng ra về là 500 triệu xin hỏi anh nếu như anh chơi tiếp anh sẽ chọn đáp án nào anh sẽ chọn Henry 4 đáp án B B Henry đời thứ tư thực sự em phải rất là ngưỡng mộ anh với một cái tinh thần chơi rất bản lĩnh chúng ta đã có câu là quả ngũ năm bật rồi và em xin thông báo với anh hai tin anh muốn nghe tin vui trước hay tin buồn tin nào cũng được hết á <laughs> theo là tin vui cho nó hứng khởi trước nhá rồi tin vui thì uh, anh cũng biết rồi là anh đã có 500 triệu còn bây giờ là tin buồn nếu như anh chơi tiếp thì chúng ta đã có câu quá lúc 6 bật rất tiếc B là đáp án chính xác. Wow. Rất tiếc. Đáng lẽ ra anh xem điều thì chúng ta đã có triệu phù Xin lỗi người tinh tế ở đây. Ôi, anh có người tinh tiền rồi. Tại vì câu này anh không có chắc anh chọn đại thôi anh đấy tên lạ quá anh chưa nghe bao giờ còn Napoleon thì anh nghe nhiều rồi với lại Louis 16 thì anh cũng nghe nhiều rồi chỉ ở thấy Henry 4 là anh chưa nghe thôi nên anh trọng đại thôi bên nên anh cứ dừng chơi thôi tiếp một chút khi mà quá nhiều anh Thôi tiếp một chút khi mà anh Đạo Thanh Hồng đã dừng Nếu mắc liều thì chúng ta chắc chắn đã có một cái cảm xúc rất vỡ hòa hơn rất là nhiều và cảm xúc của anh khi nào khi anh đã được tham gia vào một cuộc chơi rất hồi hộp và rất là căng thẳng như cuộc chơi ai là người tinh tế ngày hôm nay? Thì cảm xúc thì không thể diễn tả được nữa. Giờ quá vui mừng. Tại anh vì anh cho chương trình một câu nói rất là mới đó là quả ngũ năm bật. <laughs> Nếu như anh liều được câu 15 này thì chúng ta đã có câu quá lục xó bật rồi nhưng mà anh ấy em nghĩ là cái gì rồi cũng đến hồi kết thôi chúng ta cũng uh, ờ, liều nhiều quá thì cũng là không phải là không tốt tốt đúng rồi và một lần nữa em chúc mừng anh với một phần thưởng không phải là nhỏ và anh là người thứ hai trong chương trình ai là người tinh tế đạt được phần thưởng 500 triệu này một lần nữa em cảm ơn anh đã đến với chương trình và chúc anh hạnh phúc thành công trong cuộc trong công việc và trong cuộc sống của mình hey. giật rút vừa bị đánh tí giọng quay trở lại với chương trình như vậy là với sự trợ giúp của khán giả trong trường quay anh Nam đã vượt qua số tám và đã có 50 triệu bất thường sẽ tăng thêm 25 triệu nữa nếu anh trả đúng ở câu hỏi số 9 và anh còn một sự trợ giúp nữa đó là trả lời hai lần chúng ta đến với câu hỏi số 9 những người phố là biệt danh của đội bóng nào ở Bundesliga A. Hamburg B. Bayern Munich C. Schalke 04 hay D. Borussia Dortmund đó là một câu hỏi um, cũng gọi là hơi khó. Anh thì lại băn khoăn giữa B và D bởi vì đây là hai đội bóng quen thuộc nhất. Những người phố cho anh sử dụng quyền uh, X2. Người chơi đã sử dụng sự trợ giúp X2 và chúng ta sẽ xem là anh Đặng Hoàng Nam liệu có đưa ra được những lựa chọn đúng, đúng, đúng cho câu này không. Anh sẽ chọn Borussia Dortmund đầu tiên. D. bốn đội bóng này thì uh, đều là những đội bóng rất quen thuộc ở đấu trường Bundesliga của Đức thì có thể chúng ta được biết hết rồi Bayern Munich thì có biệt danh à còn đã chúng ta chưa nói biệt danh <laughs> chúng ta sẽ nói Dortmund về đáp án này trước và biệt danh của Dortmund chính là những người phố xin chúc mừng yes. Boss cùng một quyền sử giúp rồi nhưng mà thôi không không muốn chết à như vậy là anh Đặng Hoàng Nam đã vượt qua câu số 9 là lại đoạn này như vậy anh Đặng Hoàng Nam đã vượt qua câu số 9 và đã có 75 triệu nếu hỗ trả đúng tiếp câu hỏi số 10 mức thưởng sẽ tăng lên 100 triệu và chúc anh thành công mặc dù anh đã hết các sự trợ giúp nhưng nếu anh có chắc chắn anh có quyền sử dụng chơi để hoàn toàn số tiền của mình câu hỏi số 10 ca sĩ Shane Phelan cựu thành viên của ban nhạc Westlife đã ra mắt MV của các khúc nào vào tháng 7 năm 2018? A. My Love B. Seasons in the Sun C. Beautiful in White hay D. If I Let You Go và hôm nay đến đây cũng là vì chơi vui là chính đằng nào thì giải thưởng nó cũng không gọi là nó cũng gọi là tiền ảo hơn nhưng mà anh vẫn muốn bảo toàn lại số tiền của anh anh sẽ quyết định câu trả lời của anh là